thể ok Yeah. ok Yeah, yeah, yeah. Rồi. đi. Ấy chưa nó chạy rồi. Nó chạy qua đâu rồi? Thấy thấy thấy thấy gì chú nó chạy qua nhà mau chả chả thấy gì nó chả thấy gì nó cả nó nốc luôn rồi nốc luôn rồi nó ở gần nhà ấy chú bắn nốc rồi nốc một nốc một nốc một ngũ ba ngũ ba có mấy thằng đấy thấy một thằng thôi có mấy thằng đấy một thằng thôi một thằng à mình đang bơm máu đang bơm máu ông số 3 chạy lên đây đi mình bơm bơm bong bóng khói bong khói bong khói có bong khói ra cẩn thận cẩn thận nhá bắn hay thế Lốc bột rồi Rồi nóc bột nữa rồi Còn nó nó nó còn đâu ta có có có một tem ở hướng 120 có người để ý hướng này một viên thằng ở trên đồ trên thằng à? Rồi, xong rồi. Ôi, nó ngó đầu ra đúng hướng. Mình ném bom, lạc hướng. Đánh bom lạc hướng nó thôi. Nó ở đâu ta? Thấy, thấy, thấy. Nó ở hướng về FW Xong Còn một thằng thôi Còn một thằng thôi Nó trong nhà à? rồi, nó trên đầu Trên khe nứt, ờ, trên khe nứt hướng ờ, bên đất đó thấy không? À. Chắc là Rồi Trung Quốc à? หนึ่งมั้ง em có thể cho anh qua gặp em được không à, thì phải xin số số xin số điện thoại trước chứ bậy ốp giật đùng đùng ấy không biết sao phải mạng hay do gì không bên này có tim nhá bên này có tim bên này có tim số bốn ờ, cẩn thận nha số 4 có người nha ôi rồi à, chết luôn khoảng mấy mét thôi nó ở gần nó xảy đây đây đây ở đây có một thằng còn mẹ, yếu rồi, yếu rồi, yếu rồi, yếu rồi. Rồi cứu cứu cứu Thịnh, cứu Thịnh, cứu Thịnh ơi. Vô vô đây, vô đây Thịnh, vô đây, vô đây. Vô đây luôn, vô đây luôn, vô đây luôn. Nó ở đây đấy. Rồi xong. yếu lắm nữa. Nó trước mặt mày kìa. Thôi nhau đi Còn không, còn không Còn thằng Clear rồi rồi Guaré. Nope. chưa dầu thế từ từ từ từ có một chú cẩn thận đường đấy vào bo chú ơi con này gắt đấy con gắt đấy rồi ném ném sống mốc xuống mặt đi nốc rồi nó nốc một thằng rồi chạy vào bo đi chạy vào bo đi nó còn thằng ở tảng đá rồi không kịp rồi không kịp rồi nốc một thằng ở gốc cây rồi còn một thằng ở tảng đá thôi thấy thấy thấy đừng qua đừng qua thấy rồi thấy chưa thấy chưa đâu rồi nóc rồi thấy thấy bắn nó gạt giò nó đi nó bắn kìa nó bắn kìa cẩn thận cẩn thận cẩn thận ở hướng trên 30, đồi 30. trên đồi trên đồi happy chúng ta sẽ bắt đầu trên rồi trên rồi đừng đứng ở đấy nó thấy đấy cháu chạy đây bye bye chú cháu chạy. chạy đây chạy đi ấy chưa chạy rồi nó chạy qua đâu rồi thấy thấy thấy thấy gì chú nó chạy qua nhà mau lên chả chả thấy gì nó chả thấy gì nó cả. Nó nốc luôn rồi, nốc luôn rồi. Nó ở gần nhà ấy. Chú bắn nốc rồi. Bò lên này, bò lên. Bò lên là con. Ôi, ôi em xin lỗi, em xin lỗi. Mẹ bưởi. Bò mẹ chạy cút. Nốc rồi. Nốc rồi, nốc rồi. Rồi xong luôn rồi. Rồi rồi bò này. xa quá. xem thì sao mon là kẹt không thể đi được trời ơi thấy chưa người ta lấy xe kiểu này cơ mà rồi hay lắm hình như là bốt phải không rồi rồi rồi đấy ôi rồi có nó trước đó ngay trước vô nhà vô nhà vô nhà